chào anh em video ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ hột tài xỉu để giúp cho anh em làm tay cái anh em sử dụng nó anh em đi lắc thì nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em những cái tỷ lệ phần trăm về tài về xỉu hay là cái cách mà anh em có thể là giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em đấy khi mà anh em lắc thì anh em muốn tài thì nó lên tài anh em muốn xỉu thì nó lên xỉu thì ờ, cái bộ hột này nó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 nha bộ hột 2020 này nó là bộ hột không tang 100% không tang anh em đến cơ sở anh em mua hàng thì anh em có thể tất cả những cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này nhá đấy thì kể cả anh em có đặt đơn hàng về anh em thử lắc thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này đấy là cái cách mà tôi bán hàng cái cách mà tôi bán cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn là để cho anh em lựa chọn nhé anh em cảm thấy ưng thì anh em lấy còn anh em không ưng thì anh em giả về cho tôi đấy. thì cái bộ hột này đấy tôi cũng đã nói rồi nó là cái bộ hột tài xỉu thứ nhất là đi đều đấy, thứ nhất là đi đều đi đều là như nào cứ như là cái chén tài rồi lại đến chén xỉu chén tài rồi lại đi chén xỉu nhá đấy là cái bộ hột này nó đi khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm nó đi đều như vậy tất nhiên là có những cái chén phản rồi nhưng mà cái chén phản đấy nó chỉ phản cho anh em một chén thôi đấy, chén sau nữa tiếp tục nó sẽ lên cho anh em chén tài hoặc là chén xỉu nhá đấy thì à, cái thứ ba nữa à, cái thứ hai nữa là khi mà anh em lắc đều tay của cái bộ hột này nó ra cho anh em những cái chén tài chén xỉu ngoài ra cái tỷ lệ về bảo của nó cực kỳ cao nhé anh em lắc thử rồi anh em sẽ biết cái hiệu quả của nó khi mà anh em lắc cái bộ hột này nó nó cái tỷ lệ ra bạc của nó khá là cao khi mà anh em đi lắc cái thì anh em rất là cần những cái chén bạc đúng không và cái thứ ba nữa là cái bộ hột này có thể anh em giữ được tài giữ được xỉu Đấy. anh em giữ mặt giữ hột tài xỉu nó hiệu quả đến tầm 7 đến 80 phần trăm tất nhiên là anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc mà anh em giữ tài giữ xỉu đấy đây. đây là cái hàng độc quyền ở bên tôi nên là anh em thông cảm cái cách lắc giữ tài giữ xỉu tôi không thể nói trên video này được nhá thì đây cái bộ hột này nó đi đều như thế nào anh em xem cùng với tôi vừa tài đang xỉu vừa tài về xỉu đúng không anh em chén này thì chắc chắn rồi nó 7 đến 80 phần trăm nó lên tài cho anh em nhé đó tiếp tục chén sau nó sẽ về xỉu với cái tỷ lệ nó như vậy thôi đấy thì cùng lắm anh em chỉ đứng một chén chén này chén xỉu đúng không đấy chén này đứng ở chén tài nhưng mà nó bão tứ anh em nhá đấy anh em cứ lắc đều tay nó về bạc cho anh em rất là nhiều luôn chén này chắc chắn một trăm phần trăm tôi không nói đến một trăm phần trăm mà nói chín mươi lăm phần trăm thôi cái chén này nó sẽ về xỉu cho anh em nhé 441 Đấy, anh em thấy không rất là hiệu quả chén này nó sẽ lên tài 245 đấy rất là hiệu quả còn bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em cái cách giữ tài giữ xỉu cái giữ tài giữ xỉu của bộ hột này hay là còn nói cái khác là cái giữ hột tài xỉu đấy, giữ hột tài xỉu thì anh em theo dõi cùng với tôi đây đấy như cái chén này tôi ờ, không tự tin chén này tại vì là cái tay của tôi nó hơi hơi hơi hơi bị sai cái cái lực Đấy, nên là anh em thông cảm cái chén này nếu mà có bị lỗi gì chăng nữa thì tôi sẽ giữ cho anh em cái chén sau nhé đó nó là về xỉu tôi biết ngay mà Đấy, nhưng mà không sao cả tất nhiên là phải có chén vạn rồi Đấy, nên là anh em không cần phải bận tâm nhiều đến cái cái cái cái phế à, cái cái chén vừa rồi cả chén vừa rồi nó chỉ là bị lỗi sơ suất nhỏ của tôi thôi Đó. tôi giờ tôi sẽ bù lại và sẽ giữ lại cho anh em những cái chén xỉu đó như chén này 7 80 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em một ba bốn tiếp tục bảy đến 80 phần trăm nó về xỉu chén này một ba sáu tiếp tục vẫn là chén xỉu cho anh em mở cho anh em này 135 tiếp tục vẫn là xỉu mở xỉu cho anh em 112 mở vẫn tiếp tục giữ xỉu cho anh em đó đấy chén này nó lên tài lên tài giữ tài cho anh em 663 ba bốn sáu hai bốn năm năm sáu sáu Đấy, đây là cái thế hột mà gọi là thế hột khó cho anh em này thế hột khó như này thì anh em sẽ cần à, cái sẽ cần cái cái cái ờ, cách lắc như thế nào để cho anh em có thể xuống xỉu nhưng với cái bộ hột này anh em chỉ cần nhẹ nhàng thôi Đấy, chỉ cần cái cách lắc chuyển hột của anh em thôi thì anh em sẽ được những cái chén xỉu rất là hiệu quả nha 80% là xỉu Đấy, 233 Đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 nó rất là hiệu quả để cho anh em đi lắc nhé anh em nào mà theo dõi video anh em muốn sở hữu cái bộ hột này thì anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, bên tôi cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi cờ bạc biệt mới nhất 2020 này